Cách các bạn gửi video này cho người yêu của mình á. Top những loại thịt ngon nhất. Top 1 thịt người yêu.